Xin chào mọi người, mình là Quốc Hùng Hôm nay sẽ nói về Nam Mũng và Vô Ngã Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Nam Mũng là gì Đó là do năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành và thức tạo thành năm yếu tố này gọi là Nam Mũng Do chắc thủ tham ái Nam Mũng hạt 100 Nam Mũng này Nên mới có tà kiến khởi lên Là Nam Mũng là ta, là của ta, là tự ngã của ta Vậy Nam Mũng có gì? Đó chính là sắc ủng Sắc ủng gồm bốn đại tạo thành đó là đất nước gió và lửa bên cạnh đó sáu căn là mắt tai lưỡi mũi thân và ý cũng được xem là sáu uẩn thọ là các cảm thọ được sanh ra khi sáu căn xúc sáu trần có ba cảm thọ là khổ thọ lạc thọ bất khổ bất lạc thọ tưởng ẩn là sự nhận thức nhớ nghĩ của sự vật hiện tượng thông qua sự tiếp xúc học tập trải nghiệm trong quá khứ hành động là các hành động quả khảo thân ý đây là nguyên nhân gây ra các nghiệp thiện và ác thất ổn là sự nhận biết thế giới xung quanh do sáu căn xúc sáu trần sanh sáu thức sáu thức gồm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức đây là phần mà nhiều người làm tưởng nó là tự ngã tánh biết linh hồn chính nam ẩn này nó ráp lại thành danh và sắc giả tạo gọi là chúng sanh sắc thọ tưởng hành thức luôn biến đổi vô thường không có định vậy nên nó không phải là tự ngã tôi lấy ví dụ dễ hiểu như sau ở đây nam ẩn hợp lại thành chúng sanh giống như nhiều bộ phận của chiếc xe tạo thành chiếc xe vậy nên nếu tách rời các bộ phận ra thì không thể nói bánh xe là chiếc xe xích xe là chiếc xe hạt cái gì tam hạt ngồi chiếc xe là chiếc xe cũng vậy không thể xem sắc là ta hay thọ là ta tưởng là ta hành là ta thức là ta hai trong hạt ngồi nào vẫn là ta vì ngay trong hiện tại không xác định một kết ta cụ thể nào thì sao có thể nói rằng sau khi giải thoát ta tồn tại hay đoạn diệt do chấp thủ vào nam ổn nay mới có những câu hỏi tà kiến về tự ngã như trên chỉ khi nào người đó tháo hiểu nam ổn thì khi đó sẽ có câu trả lời thế giới rơi vào hai cực đoan đó chính là thường kiến chấp bản ngã và thế giới thường tồn tức là chấp cái ta sẽ thường tồn tồn tại mãi mãi đoạn kiến là chấp bản ngã về thế giới đoạn diệt cái ta sẽ đoạn diệt không còn ta sẽ biến mất từ bỏ hai cực đoan đó học lý thuyết lý trung đạo về vô ngã không có gì là ta là của ta bản chất của các pháp ngay từ đầu là vô ngã không có ta không có tự ngã vậy nên chẳng có ta nào tồn tại thường hằng bất biến cũng chẳng có cái ta nào đoạn diệt tất ngay từ đầu cái thằng tự ngã này không có thì làm gì nói nó tồn tại hay là nói nó đoạn diệt sau khi chết ví như mặt trời chưa bao giờ mọc thì chẳng bao giờ lặn cả nhiều bạn khi nghe nói về vô ngã nghĩ đến cực đoan thứ hai là đoạn diệt nên nói rằng vô ngã là đoạn kiến do tà kiến dính mắc hai cực đoan trên nên luôn đặt những câu hỏi mang tính chất trùi lâm hoang vu không có ta thì ai tu ai giải thoát tu giải thoát để làm gì khi không có ta thọ hưởng kết quả xin trả lời dù không có cái ta nhưng có khổ tha nam một tu nam vẫn giải thoát khỏi nam thủ ẩn giải thoát khỏi khổ chỉ có khổ được sanh khổ tồn tại khổ diệt ngoài khổ không gì sanh ngoài khổ không gì diệt thực hiện bởi quốc hùng